bình thường đúng không rồi các bạn cao Vâng, chúng ta đang có một số lượng fan rất hâm mộ rất là lớn. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Vâng, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Ôi, cổ động viên quá. Đang hỏi này nè, lý do là sao? đánh điện lại bạn kia làm gì cơ rồi các bạn thấy sao ạ à à, à? à, rồi ghê gớm gì cả bắt đội mặt đường rồi hôn người ta đẹp chơi đội bữa nào đây đúng không đội bên này đúng không đây đúng không không bây giờ muốn đội cho bạn gái thì đội cho người cô nào ngồi cùng đúng không hãy vỗ tay người số người tay rồi không hiểu lý do tại sao thấy sao ạ à? không nói cái người này thôi đẹp gái đâu không rất là cá tính đúng không cá tính đó rồi cảm ơn em còn nón này của em luôn đúng không à rồi bây giờ tới lượt nha bỏ cái nón này ra đó. ví dụ như cái nón này bên nào bên này quyết tâm vùi dập bên này hả tắt bên này phải đẹp trai đúng không Hay sao ạ đẹp đúng không bình thường con trai người ta hay nói là men strong Thế còn nó đẹp là dành cho con gái thôi đó à chúc mừng em rồi cảm ơn uh, à, chiếc nón của cô rồi cảm ơn tiếng nói của em và bây giờ nghe câu chuyện như sau đây một cánh đồng rất là đẹp à, có rất nhiều những con hương lúa mới trổ thì mùi hương lúa hương cát hai bạn nữ cùng đi nắm tay nhau thấy sao ạ bình thường áo cái này rất bình thường và xin cảm ơn nha và bây giờ tiếp tục cũng trên con đường đó một ngày nọ có hai bạn nam nhờ con phiếu anh nhờ con phiếu Rồi các bạn ơi Bắt buộc Trật thử, trật thử, trật thử. Bạn bắt buộc hả? Phải thử cái nghe Em yên tâm tay được người lớn có thể nắm tay được với những người nhỏ hơn nhưng mà đồng trang lứa thì em lại ngại tại sao yêu đương đó thế nào đó là một cái vấn đề mà hiện nay các em đang đó là một cái sự ngại ngùng không nên có ở lứa tuổi các em tại vì sao ở lứa tuổi chúng ta thì sự giao lưu kết bạn là rất cần thiết nhưng mà các em vì cái này nó ngăn cản thì các em sẽ không có được những người bạn mới đâu và bây giờ chúng ta thử lại nghe chúng ta làm thử lại nếu như một bạn nam và một bạn nữ cùng nắm tay với nhau em muốn nắm tay bạn nào em thôi để bạn này đi không rồi nói như vậy rồi thì cứ không phục nữa thì trời nắm tay thì cũng không phục để thôi bỏ qua thằng đó đi bây giờ hai bạn nam mà nắm tay với nhau buộc phải nắm sang bên kia mới được qua đây hả lý do là gì nghe coi hả đẹp tôi hả anh đẹp trai hơn bạn đó anh nắm cho hả anh nói đẹp trai mà có chị trai là được rồi thì dành cho con kìa bây giờ nghe nhìn thấy cái máy quay không đó chỉ thẳng cho máy quay chỉ mình thôi hai bạn chỉ rồi hai bạn luôn hai ba rồi bây giờ chỉ một cách điềm đà của con gái hai ba đi lại nghe hai ba gái điềm đà giờ đến lượt ba điềm đà sao nghe chỉ uh, máy quay một cách bình thường hai ba bình thường của em là sao nó cũng đều dữ vậy chỉ lại nha à, hai ba à bây giờ chỉ điệp là kiểu con gái nè suy nghĩ ra chưa suy nghĩ ra chưa kiểu điệp là của con gái giống như hai bạn lúc nãy hai ba làm lại làm lại trời cái tay này điệp là thế này hả chuẩn bị nghe làm lại hai ba thì làm kiểu con gái này thử nha hai có mỗi bạn này làm được tay bạn này bao giờ cũng cứng hết <laughs> rồi em thấy ví dụ như con trai mà làm những cái hành động hay những cử chỉ mà của con gái đó thì người ta sẽ bị đánh giá ngay lập tức à bóng tay đen gì đó còn các bạn nữ ví dụ làm những cử chỉ hành động của con trai thì người ta coi đó là cá tính đúng không ạ rất là thông qua một cái đạo luật à đúng rồi con trai có thể trở thành con gái và con gái có thể trở thành con trai đó chính là đạo luật được phép cho phép những người đồng tính chuyển đổi giới tính và những bạn nào vừa rồi cô bắt công á là được phép đi thay đổi rồi đó <laughs> và anh sẽ nói cho các em nghe đó là có những người bị bẩm sinh thì chúng ta không được phép kỳ thị không được phép chê bai họ tức là từ nhỏ sinh ra đã vậy thì lớn lên người ta vẫn lại người ta không chữa được cho nên không được phép nhưng có những người sẽ bị lây bây giờ xin chúc mừng hai bạn nữ mời hai em vào bên trong nhận món quà là anh đang nha anh đang ơi rồi đó anh đang và tiếp tục là câu chuyện giữa giờ của chúng ta còn mà ngày nọ cho mượn hai cái ghế cho hai bạn này rồi đưa lên nhanh luôn thì mời ngồi lên luôn ngồi luôn ngồi quay xuống quay xuống trong một lớp học đây đó bạn này đang để tay lên bàn coi, coi như đầu gối mình là các bạn đó được chưa bỗng dưng bạn này bị đồng tính em thể hiện cách đồng tính hay coi à ba thể thể hiện cái động tác mà mà thể hiện mình đang rất là nữ tính à, hai ba chưa thấy nữ tính mà kiểu đó luôn rồi là tiếp tục bạn này là một người bạn bình thường bạn này bỗng dưng thò tay qua cầm lấy tay bạn này có ai thường xảy ra một là bạn này sẽ để im như vậy đó à, rất là chủ động và kết quả sau này hai bạn này sẽ yêu nhau bạn này bị bệnh độc tính luôn à, trường hợp thứ hai bây giờ trường hợp thứ hai chuẩn bị nha đưa tay qua cầm lái thì bạn này dùng tay một cái dùng lại cái tay của mình đó đúng rồi chúng ta hất ra hiểu không rồi đưa vô nghe cắm tay hất ra đó nhúc lại đó bạn này bắt đầu suy nghĩ <laughs> mới cầm tay một xíu khó khăn mình suy nghĩ đàn ông con tay mình tự nhiên cầm tay đàn ông con tay ý à vậy là không có được chuẩn bị bạn này tiếp tục đưa tay qua cầm lấy một cái nữa chặn liền à không phải đứng lên dằn mặt lên chặn đứng lên cầm lấy ê uống gì đây đó ví dụ như vậy gọi là dằn mặt thực hiện nha hai ba đứng lên dằn mặt thôi dằn mặt mà nhẹ nhàng chứ dằn mặt mà ê uống gì đây muốn cái này sao được chuẩn bị dằn mặt lại nha chuẩn bị một tay qua chuẩn bị đang ngồi rồi một tay qua cầm cầm tay cầm tay cầm tay rồi nông tính đó nó vậy đi nó vậy các bạn này sẽ bắt đầu tư duy lại cái hành động và cách nói của mình các bạn ấy sẽ không còn viễn chuyển cử động một cách viễn chuyển hay là tưởng tích nữa bạn đó sẽ nói một cách bình thường và bạn ấy sẽ hành động một cách bình thường dần dần bạn ấy định hình lại giới tính của mình và cách sống của mình đó là cách để các bạn có thể phòng chống được những cái lây lan hiện nay rất là nhiều trong xã hội được chưa và đó cũng là cách để các bạn cứu một người bạn của mình rồi hãy nhớ rồi sao